này á chắc chị không tham gia nữa quá à ừ, ủa sao vậy chị trang hợp đồng mình mới ký được 5 ngày thôi mà chị ờ bữa chị ký với em xong á về chồng chị rồi hàng xóm với lại mấy đứa em á nó kêu là tham gia cái này phí tiền á không có lời cho nên là thôi chắc chị gửi lại quá nếu chị muốn hủy á, thì cũng được em sẽ hỗ trợ cho chị nhưng mà trước khi em giúp chị hủy cuốn hợp đồng này á thì chị trang giúp em một việc nha ừ. à, chị cầm điện thoại của mình lên và gọi thử cho người thân hoặc là bạn bè của chị ừ. người những người mà chị tin tưởng á à, chị cứ nói thử là chị đang bị bệnh bây giờ cần vay 100 triệu để điều trị bệnh ừ. thì xem những người đó sẽ trả lời chị như nào nha à, rồi để chị gọi cho ông anh họ của chị trước đi yeah. Dạ. à, alo anh thắng hả anh nghe này trang ơi Ờ anh ơi, à, bây giờ bác sĩ mới báo em là bị ung thư tuyến giáp Cần 100 triệu để ờ, phẫu thuật trước á Anh có sẵn đó không cho em mượn trước với đi Trời ra bệnh, ra bệnh trẻ là bệnh nặng của em Giờ bệnh tật em cũng biết sao nữa anh ơi Anh có đó không gửi cho em đi rồi bữa nào em có em trả lại cho anh Trời tiền lương của anh anh cho anh mang về cho chị hết rồi Anh đâu có đồng nào đâu à. Hay anh có hai ba triệu ở đây này em cầm đỡ còn không thì có gì em chạy qua nhà chị em nói chuyện với chị đi thôi ừ, thôi khó khăn quá vậy thôi để có gì em gọi cho bạn hàng xóm bạn em cũng được <laughs> dạ thôi cảm ơn anh nha giờ để chị gọi cho bạn hàng xóm chị đi bà bạn thân của chị luôn mà giàu lắm mà hôm bữa bà cũng xúi chị hủy đồng bảo hiểm nữa để chị gọi cho bạn alo chị my hả ờ, chị nghe nè em à, chị ơi hôm bữa em đi khám á bác sĩ báo em là bị ung thư ờ, tuyến giáp á Dạ đất ơi ung thư luôn hai em Dạ bây giờ bác sĩ kêu là lo 100 triệu trước đi để mà phẫu thuật trước á Chị có không chị cho em mượn đi Trời ơi em mượn tiền chị á hả Nani? Tiền, tiền đó mà mượn em Tiền chị đi vô hụi hết rồi <laughs> Trời em thấy em bữa chị mới hốt hụi về đây mà Chị cho em mượn trước đi rồi bữa nay em trả lại Không được em ơi tiền chị chạy đầu này đầu kia hết trơn à Đâu có uh, rảnh tiền đâu mà cho mượn trăm triệu cũng nhiều á nhà chị đâu có giàu có gì đâu em ừ, dạ không có trăm triệu về đỡ năm năm chục triệu đỡ được không chị trời ơi bây giờ một triệu chị còn không có nữa em ơi cứ mơ một đồng là chị phải đi xây đầu này đầu kia cho nó đẻ ra thành hai đồng chứ đâu chị đâu có để yên chỗ đâu mà cái mỡ ủa mà không bữa em kêu gì mua cái bảo hiểm gì đó bệnh hiểm nghèo gì đó cho nó nó gọi thường tiền sao em không kêu không xài bảo hiểm em đi chứ bữa em cũng mới nghe chị kêu là thôi đừng có mua cái đó ba cái đó lừa đảo rồi không có lời đó em à. mới hủy xong rồi à à trời trời hôm bữa tôi vui mừng tao nói vậy thôi chứ ủa bố mày mày hủy thiệt hả dạ vậy dạ thôi em hiểu rồi thôi em cảm ơn chị nha em chào chị ừ, ừ mình chặn gì mà á khi mượn tiền ta rồi mất có tiền trả không cho mượn ta có tiền không cho mượn hay là chị trang gọi thêm một người nữa đi chị hơn nãy giờ chị gọi hai người rồi một người là người thân của chị một người là hàng xóm cũng là bạn bè của chị họ trả lời như vậy chị cũng hiểu rồi ừ. vậy bây giờ chị có còn muốn hủy cuốn hợp đồng này nữa không ừ. thôi chắc cho chị giữ lại nha đi dạ ok chị dạ.